bạn bè chơi với nhau mà làm cho nhau không phát triển được thì chơi để làm gì bởi vì bạn bảo ui em thích người đấy năm chơi với nó nó thoải mái vui lắm nhưng mà đấy là vui đối với bạn bạn nhìn lại đằng sau của bạn thì còn con kìa còn bố mẹ già nữa kìa còn chồng nữa kìa còn vợ nữa kìa và những người đấy người ta đang mong muốn có một cuộc sống nó tốt hơn và nếu mình không muốn tốt hơn thì mình sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ có phải mình mà không giàu thì con mình nó vất vả không gia đình mình sẽ mâu thuẫn không không nhiều thì ít mà không ít thì sẽ nhiều và phần đa những mâu thuẫn của các cặp đôi ấy, ở đến từ đâu khó khăn tài chính thế bạn sẽ thấy đấy nếu mình không chịu tiến lên mấy mình không muốn thay đổi không muốn phát triển thì không sớm thì muộn mọi biến cố nó sẽ ập vào gia đình của mình